Kính chào quý vị và các bạn, chúc một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Các cụ xưa đã có câu nhất dáng nhì ra, câu nói này thể hiện sự đánh giá và nhìn nhận về vẻ đẹp của người phụ nữ. Có lẽ chính vì thế mà không ít người phụ nữ khi bước sang tuổi 30 đã tìm và nghiên cứu ra các cách giữ gìn da và vóc dáng của mình. Tuy nhiên có một thực trạng đã diễn ra lâu nay và khá phổ biến tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đó là việc các bà các chị tự ý đi mua kem tự chế để bôi lên da đẹp thì chưa thấy đâu, nhưng đã có nhiều trường hợp phải nhập viện chuyên khoa da liễu vì bị viêm da, lão hóa và nhiều tai biến trên da. Đặc biệt nguy hiểm là việc xuất hiện à, hiện tượng ký sinh trùng trên da mặt do sử dụng kem trộn tự chế đang làm xôn xao dư luận xã hội. Phóng sự dưới đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu được mối nguy hiểm của kem tự chế và loại ký sinh trùng trên da này. Hình ảnh này ghi lại được tại Bệnh viện Gia Liễu, thành phố Cần Thơ Bệnh nhân ngụ tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang đã phải đến đây điều trị với tình trạng da bị giãn mau mạch, mặt bị nổi nhọt mũ, sưng tấy do ký sinh trùng. Còn đây là một nạn nhân ở thành phố Cần Thơ. Sau một thời gian sử dụng kem trộn, chị bị viêm da nặng nhưng không hề biết đó là hậu quả do ký sinh trùng gây ra. Ban đầu thì mình sử dụng thì mình thấy nó hiệu quả rất là nhanh, à, da trắng hẳn ra và mụn bớt nhiều lắm nhưng mà sau một khoảng thời gian thì à, mụn bắt đầu nổi lên nhiều hơn nữa mụn bọc nhiều và da bắt đầu sạm lại à, mình có điều trị rất là nhiều nơi nhưng mà hiện giờ vẫn không hiên giảm theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu thực ra thì các triệu chứng của bệnh nhân trên là do ký sinh trùng có tên là Demodex gây ra hoạt chất trong kem trộn đã tạo ra môi trường lý tưởng cho ký sinh trùng xâm nhập làm giãn mau mạch viêm đỏ da mụn bọc rạn da teo da theo thống kê của bệnh viện da liễu thành phố Cần Thơ chỉ tính riêng trong tháng 9, tại đây đã tiếp nhận 65 trường hợp được chẩn đoán viêm da do tiếp xúc mỹ phẩm, trong đó có khoảng 10 ca nhiễm ký sinh trùng Demodex. Con số thực tế các trường hợp nhiễm ký sinh trùng trên da do kem trộn ở đồng bằng sông Cửu Long còn lớn hơn rất nhiều do đa phần tự điều trị tại cơ sở tư nhân, tại gia đình hoặc lên thành phố Hồ Chí Minh chữa trị. Hiện nay từ các chợ đến cửa hiệu mỹ phẩm và nơi làm đẹp, đâu đâu cũng chào bán kem trộn giá rẻ, tác dụng cấp tốc khiến nhiều người vẫn háo hức sử dụng loại hóa chất này cho dù đã có không ít cảnh báo về tác dụng phụ. Về à, lấy kem à, xớt ra bọc, lấy cái bọc mình dò lại thời gian có khoảng 2-3 ngày cho thiệt là nhuyễn, rồi mình mới sức. Tại em thấy em trộn à, trắng da, trộn nhiều phần thì tẩy trắng nhiều không chị? Em thấy nó nhanh trắng với lại xài lâu rồi cũng không thấy nó bị gì. Mới thì nó cũng trắng lắm, nó trắng nó cũng mịn da mình. Đây là hộp kem được pha trộn từ rất nhiều loại kem khác nhau, dễ mua, dễ làm, dễ đẹp. Tuy nhiên, con đường đi khắc phục những hậu quả do sự nôn nóng làm đẹp này gây ra thì lại rất dai dẳng. Giờ đây khi sự tồn tại của ký sinh trùng trên da đã được chứng minh là một hậu quả của việc dùng kem trộn, có lẽ các chị em phụ nữ nên cân nhắc hơn trong những quyết định làm đẹp cho mình để tránh hậu quả nghiêm trọng về sau. Ngay sau khi thực hiện xong phóng sự trên, nhóm phóng viên thời sự tại Cần Thơ đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Bá, trưởng bộ môn da liễu Đại học Y Dược Cần Thơ. Ông là người đã tiếp nhận và điều trị cho không ít ca bệnh phải nhập viện sau khi bôi kem tự chế. Và quan trọng là ông cùng đồng nghiệp đã có những nghiên cứu về loại ký trinh trùng trên da có tên là Demodex. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào bác sĩ, được biết bác sĩ đang có đề tài nghiên cứu về ký sinh trùng Demodex trên da. Xin bác sĩ cho biết một số thông tin chi tiết về loại ký sinh trùng này ạ. Ngoài vấn đề xuất hiện à, à, vi nấm gây bệnh, thì gần đây người ta phát hiện một loại ký sinh trùng với tên gọi là Demodex. Thì cái con Demodex này được à, xem như đây là một loại ký sinh trùng. bình thường trên da bình thường thì vẫn có thể có sự hiện diện của con Demodex, nhưng với một cái số lượng rất nhỏ và không có khả năng gây bệnh nhưng trong những trường hợp đặc biệt là khi người ta sử dụng kem trộn hay là các sản phẩm có corticoid một thời gian dài thì đó chính là yếu tố nguy cơ có thể làm cho cái cái số lượng của Decodex gia tăng gấp bội lần và lúc đó nó trở thành tác nhân gây bệnh thì à, người bệnh khi nhiễm con Decodex thì da nó có nhiều biểu hiện lắm có thể à, người ta sẽ bắt gặp hình ảnh là da nó đỏ nè tróc vẩy nè thậm chí có thể nung mũ xuất hiện các mụn mũ trên da và đặc biệt là người ta có thể có cảm giác ngứa, châm chích và hay ngứa về đêm. Vậy đâu là phương pháp chữa trị cho những loại da đã nhiễm ký sinh trùng Demodex ạ? À? Chắc chắn là các nhà chuyên môn người ta sẽ tầm soát, ta làm các cái kỹ thuật xét nghiệm để người ta phát hiện ra con Demodex và người ta sẽ cho một phát đồ điều trị đúng phương pháp. Như vậy thì quay trở lại câu chuyện một bệnh nhân bị mụn trứng cá và có nhiễm Demodex do hậu quả kem trộn gây nên thì cái mụn trứng cá nó trở nên phức tạp hơn nó không đơn giản là tổn thương mụn trứng cá ban đầu và lúc đó nó kèm theo rất nhiều các tổn thương phối hợp vậy thì đứng về mặt chuyên môn chúng ta sẽ phải phối hợp các phương pháp điều trị trong những trường hợp như vậy là bác sĩ chuyên khoa nhiều năm kinh nghiệm, xin phép chị chia sẻ một số lời khuyên cho chị em phụ nữ, nhất là chị em phụ nữ ở đồng bằng sông Cửu Long đang tin dùng vào kem trộn ạ. À do việc sử dụng các sản phẩm không đúng cũng như là việc ờ, sử dụng các phương pháp chăm sóc da không đúng đã gây nên rất nhiều những tác hại trên làn da và thông qua đó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Và như vậy thì điều quan trọng là chúng ta không nên tự ý trộn những cái loại kem được gọi là kem trộn trong khi chúng ta chưa hiểu hết về tác dụng cũng như là những bất lợi xảy ra. Và đặc biệt là chúng ta cũng không nên lạm dụng các sản phẩm có cọt thì có corticoid để với mục đích làm trắng hay là với mục đích điều trị một số loại bệnh da trong đó có mụn trứng cá hay là sạm da thì có thể nó sinh ra rất nhiều những tác hại và điều quan trọng là khi chúng ta sử dụng một loại sản phẩm hay là một phương pháp chăm sóc da thì tất nhiên chúng ta cần phải có sự hướng dẫn của các nhà có chuyên môn và chúng ta xem như đây là những vấn đề rất quan trọng giúp để bảo vệ vẻ đẹp làn da và bảo vệ sức khỏe con người. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho VTV thực hiện cuộc phỏng vấn hôm nay.